Có một nick bạn tên là Nguyệt Moon hỏi rằng Kính Bạch Thầy, con xem video Tại sao nhiều người học giỏi lại nghèo, người học kém lại giàu của Thầy giảng. Có một bình luận thế này, con thấy cũng đúng, mong Thầy giải đáp cho con. Thành công hay không phụ thuộc vào tính cách của con người. Có người học giỏi không thành công vì người ta chỉ biết lý thuyết, chứ không áp dụng, không biết giao tiếp, nên có giỏi thế nào thì cũng không khiến người khác hiểu được. Có người học dốt, thành công là vì họ hoạt bát trong cách ứng xử tự tin. Người ta học ít nhưng áp dụng thành thạo những cái ấy vào công việc. Nên ngưng đổ lỗi cho nghiệp đi. Nghiệp chỉ là anh bạn hàng xóm nhà tôi thôi ạ. À. Nghiệp chỉ là cái cớ của người yếu đuối tự an ủi bản thân trong những lần vấp ngã. Thành công hay không phụ thuộc vào con người và lối suy nghĩ của chính chúng ta. Đấy, bạn gửi cái đây nó cũng chưa hẳn là câu hỏi mà gửi một cái quan điểm của bạn ý về cho thầy. Tức là bạn muốn thầy đã sẽ phân giải cái này nó thế nào. Tức là thầy có giảng một cái clip và trong cái bài giảng đó thầy có nói rằng tại sao có nhiều người học giỏi nhưng mà lại nghèo. Có những người học kém mà họ lại giàu. Khi học ở ở ghế giảng đường của nhà trường họ học không giỏi nhưng mà sau này ra đời thì họ lại trở thành những người giàu có thành công thế thì bạn này bạn mới lý giải là cái chuyện thành công hay không thành công là ở con người chứ không phải do nghiệp phải không? vì cái clip đó thầy có nói cái này chịu ảnh hưởng của nghiệp thì bạn nói là không hẳn bạn lý giải là có những người học giỏi là vì họ chỉ biết lý thuyết thôi còn họ không biết ứng dụng thực hành không biết giao tiếp cho nên họ nghèo thế còn những người học dốt nhưng mà họ lại khéo giao tiếp khéo ứng dụng khéo quan hệ cho nên họ giàu thì đấy là con người chứ đâu phải nghiệp bạn thắc mắc với thầy là đấy là người chứ không phải do nghiệp nghe không? cho nên cái anh nghiệp chỉ là anh bạn hàng xóm nhà tôi thôi để bạn ở đấy thế thì thưa đại chúng thầy sẽ trả lời câu hỏi này như sau có thể nói là bạn chưa hiểu cái chữ nghiệp nó thế nào cả nghe không bạn chưa hiểu và cũng trong cái clip đấy chắc là thầy chưa giải thích rõ cái chữ nghiệp không nói hết được không có thời gian thì chúng ta biết là sao? Nghiệp tạo nên cái thân của chúng ta đây này. Thân tướng chúng ta, hoàn cảnh chúng ta ra đời đều là do nghiệp cả đấy, thưa đại chúng. Và cái bộ não của chúng ta cũng do nghiệp nó tạo nên đấy. Thưa đại chúng, cái miệng chúng ta cũng do nghiệp tạo nên đấy. Và câm hay ngọng cũng do cái nghiệp nó tạo nên đấy. Nói năng lưu loát hay không cũng do cái nghiệp nữa đấy, chứ không phải không đâu chúng ta chịu ảnh hưởng của nghiệp quá khứ rất là nhiều. Sau đó sang kiếp này chúng ta lại tạo thêm những nghiệp mới, thưa đại chúng. Đấy, nha. Chứ không phải không. Vậy thì bây giờ một cái người, người ta học giỏi mà sau này ra đời làm việc không thành công, và thì liệu cái đấy có ảnh hưởng của nghiệp không? Thưa với đại chúng, vẫn có ảnh hưởng của nghiệp như thường. Nghiệp nó vẫn tác động như thường Đấy, câu chuyện của Ngài Ma Ba La vừa nãy chúng ta được học đấy. Tu đắc A-la-hán mà nghiệp vẫn còn phải, phải trả cơ mà. Đấy. Cho nên ý, một người có thể được cái phước báu về trí tuệ nhưng lại không có cái phước báu về tài sản. Và vâng, cho nên ý, dẫu học có thể giỏi nhưng không có phước báu về tài sản, vẫn nghèo như thường, không có phước báu tức là nghiệp đấy. nghèo. Thế còn một cái người người ta học không giỏi nhưng người ta lại có phước báu về tài sản Nghe không? người kiếp trước nó chăm bố thí chăm cúng dường người ta chỉ lười không đi học pháp thôi nghe không thế cho nên kiếp sau người ta sinh ra người ta vẫn giàu có nhưng mà đầu nó hơi kém một chút <laughs> nghe không, không thông minh Đấy. Đấy. thế các phật tử chúng ta mà chăm đi học pháp thì chắc chắn đã được cái phước báu về trí tuệ đấy thế gì kiếp sau sinh ra cũng thông minh luận lý cũng hơn người nghe không? thế còn bây giờ chúng ta lại vừa biết học pháp lại vừa biết bố thí cúng dường làm phước giúp đỡ mọi người thì chúng ta là có cả phước và có cả cả trí tuệ có cả tài lộc nữa nghe không đó thế cho nên ấy, chúng ta biết là trong ngũ phúc của chúng ta thì nó còn có à, giàu này thọ này trí ngu uy tín hay không đấy là ngũ phúc đấy thì không phải là cái chư phúc là chỉ có một cái phúc về về tài sản không đâu nó còn có năm cái phúc cơ gọi là ngũ phúc nha thế thì nói chỗ này để cho bạn à, nguyệt môn hiểu rằng cái nghiệp nó chi phối ảnh hưởng đến chúng ta rất là lớn đây thầy nói là cựu nghiệp hay là nghiệp cũ của đời trước ảnh hưởng đến kiếp này rất là nhiều nếu người trong kiếp này mà tinh tấn tu hành có ý chí thì mới chuyển được cái nghiệp cũ nghe không còn nếu chúng ta lười tu sống buông thả thì chịu hoàn toàn nghiệp cũ chi phối đấy nghe không? cái nghiệp cũ chi phối chúng ta rất nhiều chứ không phải không ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta rất nhiều đấy, cho nên thầy mong là bạn nguyệt mu này sẽ học và tìm hiểu thêm về lý thuyết nghiệp của nhà Phật để hiểu nó nhé, chứ không phải là chúng ta có thể bỏ nó ra ngoài làm anh bạn hàng xóm nhà tôi được đâu, nghe không? Rồi, Thầy xin ờ, trả lời cho bạn ấy.